À, xin kính chào tất cả các anh em trong ngành nghề nhôm kính nhé à, Hôm nay kho máy nhôm Phú Thành à, Giới thiệu cho anh em à, ba chiếc máy à, 06 à, Bởi vì do cái việc là định hình công ty à, bán các sản phẩm à, mới à, Chủ đạo thì à, một số cái dòng máy 06 lẫn 420 này Thì à, có thể sang đầu tháng 9 công ty sẽ không phân phối nữa Thì có ba chiếc đây sẽ tiến hành thanh lý cho anh em nhé à, Anh em nào mà đang có nhu cầu mua máy 05 à, này hay máy chế này thì anh em à, à, sau khi xem à, nếu mà có duyên xem được video này sớm thì anh em có thể là alo luôn cho kho máy nhôm Phú Thành nhé để giờ ta check xem là chiếc máy này còn hay không à, có 3 chiếc đây anh em nhé à, giá công khai luôn à, à, bán cho anh em là 38 triệu một chiếc tất cả là máy mới anh em nhé không có chiếc nào là máy cũ anh em nhìn thực tế này à, bởi vì là bán nhanh để cho anh em sử dụng à, để lấy chỗ để à, nhập à, F80 bởi vì là bán à, thanh lý cho anh em cũng được chờ đợi để mà bán được giá 43 44 triệu khi là nó phải mất mất à, thời gian à, anh em nào mà chưa hình dung về máy thì mình sẽ review qua cái máy S80 này ở cái video à, mình để ra dưới phần mô tả nhé video hướng dẫn đăng ký kênh YouTube bấm vào link và bấm vào phần mở ứng dụng ở phía trên sau đó bấm vào đăng ký ở chữ màu đỏ. Đã đăng ký được kênh và bấm vào nút chuông để được nhận thông báo mới nhất về các video sửa chữa giới thiệu máy.